6886 ra ngày thứ hai và ngày thứ ba còn đâu về cái đường cầu đè lui của chúng ta là cái bộ đè 04 này và cái chạm không của chúng ta thì vẫn chưa ăn được anh em nhé chạm không ngày hôm qua thì chúng ta chỉ ăn được uh, cặp 6886 này ngày thứ hai ngày thứ ba thì ngày thứ hai thì nó ăn được con 68 này ngày hôm qua thì uh, nó ra 862 nháy phải không ạ thì hiện tại trên kênh của chúng ta thì cái thứ nhất là cái bộ đề 04 này và cái chạm không của chúng ta có bốn số và cặp lô khung 2002 cũng là ngày cuối anh em nhé Thế anh em nào mà đang nuôi thì chúng ta tiếp tục vào nuôi cho mình thì trong buổi trưa ngày hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ cho anh em về cái đường cầu đề chúng ta có 8 số kết hợp với chạm và lô khung để chúng ta tiếp tục chúng ta nuôi anh em nào mà mới đăng ký thì uh, tham khảo thích vào cái chạm nào chúng ta kết chạm nào thì chúng ta vào nuôi cái chạm đấy cho mình anh em nhé đó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 mình sẽ lấy 4 tuần gần nhất để đi test cho anh em thứ ba ngày 17 tháng 1 này ở giày 3 hai con đầu tiên này ở giải 3 này anh em ghép cho mình chúng ta có bộ đề 23 bộ đề 23 của chúng ta thì có 232 này 282 này 737 này và 787 chạm 7 anh em nhé lấy con số thứ hai làm chạm thì mình sẽ đi test cho anh em này thứ ba ngày 17 tháng 1 này ngày đầu tiên đề về 82 thì chúng ta đã ăn được con đề 82 này trong bộ đề 23 anh em nhé tiếp tục ngày thứ năm đề về 57 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 7 này đó khi ăn xong thì chúng ta lại tiếp tục đợi đến thứ ba hàng tuần thứ sáu này thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy chủ nhật thì cái tuần đấy nó bị ở ờ, uh, khuyết mất 4 ngày là cái vào cái ngày Tết anh em nhé tiếp tục thứ ba ngày 31 tháng 1 thì chúng ta có chạm 9 và bộ đề 34 này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 ngày chủ nhật đề về 94 thì chúng ta ăn được cái chạm 9 này khi xong lại đợi đến thứ ba hàng tuần thứ hai này thứ ba ngày mùng 7 tháng 2 đề về 98 này anh em này vẫn ăn được trong bộ đề 34 và chạm 9 anh em nhé chạm 7 và bộ đề 02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 tiếp tục khiên xong lại đợi thứ ba hàng tuần thứ bảy này chủ nhật này thứ hai này thứ ba ngày 14 tháng 2 thì chúng ta có chạm 3 và bộ đề 34 ghép lần lượt của chúng ta thì có 343 này 393 này 848 này và 898 8 số để chúng ta lui tuần thứ ba ngày 14 tháng 2 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 43 thì chúng ta ăn chạm 3 này ăn được con 43 này trong bộ đề 34 anh em nhé đó tiếp tục khiên xong lại đợi thứ ba hàng tuần thứ sáu này đề về 35 này thứ bảy chủ nhật thứ hai này thứ ba ngày 21 tháng 2 của chúng ta thì cái tuần này của chúng ta thì có cái chạm 4 và bộ đề 24 anh em nhé chạm 4 và bộ đề 24 thì cái đường cầu nào mình chia sẻ cho anh em thì mình cũng là khuyên anh em lên vào đủ cái chạm cho nó chắc chắn anh em nhé anh em nào mà trùng cầu thì chúng ta vào không trùng cầu thì thôi đây là cái đường cầu đề lui tuần của ngày thứ ba chạm 4 bộ đề 24 anh em nhé lui đến thứ ba tuần sau về cái đường cầu lô khung thì anh em để ý luôn đây cho mình này lô khung của chúng ta thì à, gần đây thì khá là ok trên kênh của chúng ta thì còn một cái cầu lô khung là 2002 ngày hôm nay thì cũng là cái ngày cuối anh em nhé để ý giúp mình thứ ba ngày 17 tháng 1 này ở giải 3 này luôn hai con đầu tiên bộ số thứ 3 ờ, và bộ số thứ 6 anh em ghép theo cái đường mũi tên này cho mình anh em nhé ghép theo đường mũi tên này thứ tư này thứ năm này thứ sáu này cặp 2332 mình sẽ đi test cho anh em này thứ ba ngày 17 tháng 1 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai thì chúng ta cũng ăn được cả cặp 2332 anh em nhé 23 giải 7 và con 32 của chúng ta về giải tư thì chúng ta ăn được cả cặp tiếp tục kiên xong lại đợi thứ ba hàng tuần thứ ba ngày 31 tháng 1 thì chúng ta có cặp 121 này để chúng ta chơi thứ tư thứ năm thứ sáu này ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 12 này anh em nhé 12 của chúng ta về giải 5 ăn được con 12 này tiếp tục khiên xong để đợi đến thứ ba tuần thứ ba ngày mùng 7 tháng 2 này thì chúng ta có cặp 474 này để chúng ta chơi thứ tư thứ năm thứ sáu cho mình ngày đầu tiên thì chúng ta không ăn được ngày thứ hai sang ngày thứ ba thì chúng ta đã ăn được con 47 này anh em nhé 47 của chúng ta về ở giải ba này đó tiếp tục khi xong lại đợi đến thứ ba hàng tuần thứ bảy chủ nhật này thứ hai này thứ ba ngày 14 tháng 2 thì chúng ta có cặp 5 năm đi cùng với con 00 đây chúng ta nuôi thứ tư thứ năm thứ sáu này <coughs> ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này sang ngày thứ ba thì chúng ta ăn được con 5 năm này anh em nhé năm của chúng ta về ngay dạy nhì này thì ăn được con 5 năm tiếp tục khi xong thì chúng ta lại đợi thứ ba hàng tuần thì cái đường cầu này mình chia sẻ cho anh em thì nó khung toàn khung ngày thứ hai và ngày thứ ba thôi nên là anh em cũng để ý cho mình anh em nhé vào tiền cho nó hợp lý thứ ba ngày 21 tháng 2 của chúng ta thì cái tuần này của chúng ta thì có cặp 545 anh em nhé 54 và 45 đó để chúng ta chơi thứ tư thứ năm thứ sáu trùng cầu thì chúng ta vào tiền không trùng cầu thì thôi về cái đường cầu lưu đề ngày thì ờ, ngày hôm nay thì mình cũng chia sẻ cho anh em về một hai cái bộ đề của chúng ta để chúng ta tham khảo bộ đề 01 và bộ đề 23 hai cái bộ đề này để chúng ta chơi ngày tham khảo cho mình trùng cầu thì vào đây không trùng cầu thì thôi anh em nhé mọi người tham khảo cho mình bộ đề 01 này chơi ngày anh em nhé đọc thủ đề đề của chúng ta là 060 đó chùm cầu thì chúng ta tham khảo về cái đường cầu chơi lô đề ngày thì mình sẽ ghi vào cái phần bình luận anh em nhé còn đâu anh em nào mà đang nuôi về cái um, cầu lô nuôi ngày nuôi tuần thì anh em tiếp tục vào nuôi còn đây là cái đường cầu đề để chúng ta tham khảo chơi trong buổi chiều ngày hôm nay anh em nhé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 không thì thôi tham khảo trên kênh đỡ làm mất cái thời gian của nhau ngày hôm qua thì anh em nào mà ăn được cặp lô 6886 thì để lại cho kênh một cái bình luận dưới phần video ngày hôm nay thì ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho anh em về một cái đường cầu đề lui và cái đường cầu lô đề ngày thì mình sẽ ghim dưới phần bình luận để cho chúng ta tham khảo anh em nhé đó thì ờ, mình cũng mong muốn tất cả những con số này của chúng ta chia sẻ thì trong buổi chiều ngày hôm nay của chúng ta thì nó sẽ rực rỡ